tình oh. gió you. nhớ khi xưa thái tổ tiền con người con gái thôn quê ý, ý, ý, ý. vọng ông tiên sinh một đời làm phúc cứu dân suốt một đời số năm phúc cứu dân tin sinh ban đặt đà tên chú nguyệt hồ nay có tiếng đồn về tới kinh đô ý Thank you. xa gần gần làm tôi chú anh linh lừng lấy núi đời Kiệt nề toàn tài kiếm cung tuân lệnh sai thiên định sắc chỉ chúa giáng chân nề, diệt điện nghề lũ ta tinh tinh chúa say vạn vạn binh binh hùng thì trên đầu như bông này trên vòng lại nó ra vòng hạt thông đi lại đó tới thông dưỡng trì chúa giám chăn nề diệt đi lũ ta tinh tinh chúa say vạn vạn binh hùng lành trước khi bệnh bệnh đau sâu mà khổ não cứu cho người cảm bão cứu cho người make you go no. me. năm thương năm yếu do già nghề ngũ phương bản cảnh chú bà bản đề đề sao là thánh ra phục mạng đế đỉnh bóng tôn quang đi phục mạng đế đỉnh tôn quang đệ nhất nhân ni lại lần lần độ trì chỉ trước khóc hồ, đợi biết vì sao câu hầu con lớn người ra người chép biên rõ ràng phê cho đệ tử nhất tâm tâm nhị tư trang sinh phê cho nhị tư trang sinh chữ phú chữ quý khang ninh cửa nhà phê cho phúc lộc đôi đường dành dạy xe cho nhị vị trường sinh qua cầu qua tôi quan so qua cầu sở nguyên ý sở cầu quan tâm quan về quan so qua cầu quạt máy đàn quạt máy quạt gió quạt cho thanh đông đây trường sinh thoát đi xanh khách bụi trời, thay cao rồi lại buồn còn buồn lại nở ra dòng trứng sông lại nở ra dòng về hạt thông lại nảy ra cây thông dường ra bốn mùa phẳng phẳng ai toàn của mẹ của cha nước tiên của mẹ của cha tưới cho cây nóng bốn mùa xanh tươi thế cho đồng phun bong bong